không lâu rồi thật đấy tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày những giọt nước mắt cay và đắng những cốc rượu say chết lặng để không còn là chính mình tôi làm anh buồn và khóc những câu chuyện đó tức lòng tôi đâu có muốn anh phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phấn đấu những khắc khổ từng bên nhau đương đầu có nghĩa là gì tôi không tốt và anh cũng vậy mình làm điều gì cho nhau có bao giờ anh muốn là tôi quay lại và mang đi sau mỗi lần em vấp ngã giờ anh đang làm gì vậy mọi thứ có như em thấy đừng gây cuộc sống với tắc tình yêu hạnh phúc có từng ngày và có gì đâu đó chỉ là hai dòng nước mắt và có gì đâu đó chỉ là hai con người vì chưa thích kỳ mà lạc mất nhau và có gì đâu đấy baby chúng ta không được gọi là gì để phải cho nhau và nghĩ về những mệt mỏi và những tháng ngày dày vò Mọi thứ tự nhiên là đâu rồi Sao còn được sao ở trên môi Tình những lời đầu anh bên tôi Tôi đã quên anh thật đấy Tình yêu của tôi chỉ như vậy Chỉ biết hút tâm và đi nhặt Tôi xin quan tâm với tình ngàn Bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay giấy trong mờ này Chẳng biết sau này Mong ngắm em có lẽ lại là người khác Tôi đã quên lâu rồi Tôi đã quên anh thật đấy Tôi đã quên lâu rồi thật đấy Tôi không còn nhớ về một tí gì hết Rồi những ngày bên anh ta có nhau Bên anh ta mất nhau Và bên anh ta thấy buồn giàu Rồi một lúc nào đó nhìn thấy Cuộc sống hàng ngày cũng như vậy Không như anh nghĩ, không như anh đợi Những ngày không ăn, không vững lành Và không có gì hết Không có gì hết Ta cho nhau hết rồi Chẳng có lại gì đâu Giờ những cơn mưa giá rét mang nước mất căm hờn nồng ngực sao ta vẫn không thể ngừng rồi một buổi sáng sớm mình gặp nhau chúng con đường về nhìn nhau và hỏi tại sao lại như thế tại sao chúng ta lại không thể dần phật lắm chưa chưa kịp quệ một ngàn năm trăm có lẽ ngày bên nhau giờ đây thứ tự nhiên là đâu rồi sao còn sợ trái môi Nhìn những ngày đầu bên tôi tôi đã quên thật đấy Tình yêu của tôi chỉ như vậy Chỉ biết hút cần và đi nhảy Tôi dần quan tâm anh tỉnh nhà Bởi tôi chỉ là người nắm chiếc tay dưới trong mở nhà Chẳng đời sau nào ba lần em còn lấy lại là người khác Tôi đã quên lâu rồi Tôi đã quên thật đấy